Xin chào các bạn, ở những video trước mình đã giới thiệu về dòng laptop 2 trong 1 xoay gập 360 độ và cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ đến từ các bạn. Và video ngày hôm nay mình xin tiếp tục giới thiệu tới các bạn một số món laptop xoay gập 360 độ của hãng HP. Sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video nhé. Chiếc laptop đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc HP ProBook X360 11 inch. Một chiếc laptop xoay gập cực kỳ mỏng gọn, nhẹ nhàng, tính di động cao, rất phù hợp với các bạn học sinh sinh viên hay các bạn làm công việc văn phòng hay phải di chuyển nhiều. HP ProBook X360 có độ bền cực cao, nó đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quân sự 810G của Mỹ. Máy trang bị mặt kính cảm ứng Gorilla Glass 4 cho khả năng chống xước tốt Phần vỏ bên ngoài được bo các đường viền bằng cao su, giảm thiệt hại khi va đập. Bàn phím chống tràn cũng giúp chúng ta tự tin hơn khi sử dụng sản phẩm này. Với khả năng xoay gập 360 độ, chiếc laptop này sẽ giúp chúng ta thực hiện các công việc ở nhiều tư thế làm việc khác nhau. Nó rất linh hoạt ở mọi hoạt động. Với màn hình cảm ứng kích thước 11,6 inch, đủ để các bạn thực hiện các tác vụ văn phòng. Các cử chỉ đa điểm cho phản hồi tốt, một điểm mà mình đánh giá rất cao ở chiếc laptop này. Máy được trang bị đầy đủ cổng kết nối, cho phép kết nối với tất cả các thiết bị phổ thông hiện tại với USB Type-C, 2 USB 3.1, một cổng kết nối HDMI và một cổng kết nối mạng LAN cùng với một khe đọc thẻ nhớ. Với tầm tiền khoảng 10 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc laptop xoay gập 360 độ, cực kỳ gọn nhẹ, di chuyển thuận tiện. Với cấu hình chip Intel Core i5 thế hệ thứ 7, RAM 8 ổ SSD 128GB, phù hợp các bạn làm công việc văn phòng hay các bạn học sinh sinh viên. Thước lượng pin của máy có thể dụng trong vòng khoảng 6 tiếng đồng hồ liên tục. Chiếc máy thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc HP EliteBook 1030G2. Máy được thiết kế với vỏ được làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối cao cấp. Logo HP được làm cách điệu đặt ở phía chính giữa của máy. Các đường nét bo tròn tạo nên nét sang trọng và đẳng cấp cho chiếc máy này. Máy chịu cân nặng khoảng 1,2 kg. Đây có thể nói là chiếc laptop đa chức năng mỏng gọn nhẹ nhất của dòng HP. Máy đã trang bị các loại cổng kết nối như cổng kết nối usb c USB chuẩn A để sao chép dữ liệu, khe cắm thẻ nhớ microSD và cổng kết nối HDMI có tác dụng xuất hình ảnh ra các thiết bị bên ngoài. Màn hình của HP Elbook X360 1030G2 là màn hình cảm ứng có kích thước 13,3 inch, độ phân giải Full HD cùng với màn hình mỏng và xoay gập 360 độ giúp bạn có thể biến chiếc máy này thành một chiếc máy tính bảng cầm lên nhiều quyển sách giúp xem phim hay giải trí một cách dễ dàng hơn Mặt ngoài màn hình cũng được phủ một lớp kính cường lực Gorilla Glass tăng khả năng chịu lực và chống chảy xước. Phía bên trên của màn hình có một camera hồng ngoại kèm với tính năng Windows Hello giúp mở máy bằng cách nhận diện khuôn mặt và làm tăng tính bảo mật của máy. Với tầm tiền khoảng 19 triệu đồng, các bạn có thể sự cho mình một chiếc laptop xoay gập 360 độ với thiết kế đẹp, màn hình hiển thị tốt, tính di động cao, có cấu hình chip Intel Core 5 thế hệ thứ 7, bộ nhớ RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB, phù hợp các bạn làm công việc văn phòng chạy các phần mềm 2D như chỉnh sửa ảnh hay là làm các video ngắn. Thời lượng pin của máy cho phép các bạn sử dụng trong vòng khoảng 6 tiếng đồng hồ liên tục. Máy cũng sạc pin rất là nhanh, từ 5% lên 100% chỉ trong vòng khoảng 1 giờ 20 phút. Tiếp theo là chiếc HP Xe X360 với 3 inch phiên bản 2018. Một chiếc laptop doanh nhân cao cấp nữa của hãng HP. Nó rất mỏng và gọn nhẹ, chiều dày chỉ khoảng 13,6 mm, cân nặng khoảng 1,26 kg với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối vô cùng sang trọng và bắt mắt. Nó có bản lề cực kỳ chắc chắn, giúp máy có thể xoay gập 360 độ, giúp bạn sử dụng như một chiếc máy tính bảng vô cùng tiện dụng. Màn hình 13,3 inch, cảm ứng, độ phân giải Full HD cho hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực với tấm nền IPS cho góc nhìn rộng hơn. Máy xoay gập 360 độ, giúp các bạn có thể làm việc ở mọi tư thế khác nhau. Với tầm tiền khoảng 29 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc laptop doanh nhân 2 trong 1 cao cấp với cấu hình chip in theo Core 7, bộ nhớ RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB với hiệu năng cao giúp bạn có thể làm công việc văn phòng, chỉnh sửa ảnh hay chỉnh sửa video ngắn và thời lượng pin của máy có thể dùng khoảng 10 tiếng đồng hồ. Vừa rồi mình đã giới thiệu tới các bạn 3 mẫu laptop của dòng máy HP có khả năng xoay gập 360 độ. Các bạn có ý kiến đóng góp gì về dòng máy này? Xin vui lòng để lại ý kiến ở phía dưới phần comment. Và video của mình xin phép được tạm dừng đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.